đã đến đảo anh vào những ngày biển lặng chỉ lòng em dậy sóng những nỗi niềm riêng mang miền vắng chiều bình yên sóng xô dài bãi cát tiếng thi thầm biển gọi tự tin chỉ là mơ em đã đến đảo anh vào những ngày biển lặng chỉ lòng em dậy sóng những nỗi niềm riêng mang Biển vắng chiều bình yên sóng xô dài bãi cát tiếng thì thầm biển gọi tư tình thì là sóng hát bài tình ca đời sống anh nghe em ước là ước thế chỉ là mơ ước thôi về vai anh thổn thức gửi tiếng biển nhớ thương sóng hát bài tình ca